What's his name? Old boy. Old boy. Yeah, it's great. anh đi tìm thì đang trốn anh đi trốn em không tìm lòng em không gần sống cuối cùng anh mất công gì nếu anh có kịp bố anh sẽ ném cho bỏ công việc nhớ nhung đặc quánh nhớ nó khúc bê tông có có những chuyến đi dài thư học lấy mà thứ đi không tìm tiền làm biến ghi bài câu chuyện của chúng ta bỗng có thêm một miếng bi hài vì các mà em gọi anh không có u và thiếu gì dài phía xa thành phố người ta đã bật đèn đường hướng quen xưa làm anh thấy thật thèm thuồng nỗi buồn vàng được cứ như là chứa đồng thau hết như là bếp thăm và các chỉ giỏi chứa lòng nhau hé cửa sổ ra mà xem có một chàng thi sĩ đứng ở ngay nhà em viết nhạc từng mát mẻ như cây cà rem anh ta sẽ đứng ở nơi đây cả đêm yeah. trên những tán cây nở rồi những nỗi Tìm Hồi uh. oh, oh, đó anh rụt rè như đám cây mắc cỡ Rất yêu mắm anh hồn tới mức gây tắt thở Ta đều không được có điều gì sao đám mây sắp nở Trò chơi trốn tìm ngày đó sau này đầy chắc trở Ta săn bắn những khát vọng và hái lượm những giấc mơ Ta gieo trong cái ước mộng để mà lấy đi nhiều thì giờ ta đang ở những cây hố mà không biết có ngày bị lọt Để rất lâu sau này chúng ta con mày nhận ra không phải tất cả bông hoa thì đều sẽ có những người ngọt còn tên em làm anh mất giọng hoài Hệt như là một giấc mộng dài Ta đi tìm cả thế giới nhưng mà lại trốn nhau Biết về thà nghỉ chơi từ lúc mới chớp đâu. Ờ. người đi tìm cái người đi trốn người đi trốn cái người đi tìm tình yêu từ những ngày xưa đã một quên dưới tan cây in có ba cái cây trong một cây vườn trên những tán cây đó rồi những lá hoa có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm tìm hoài tìm mãi nên quên lối về trói không dám vào